Lâu đài thần bí Tác giả Edith Nesbitt Sáng tác năm 1907 Chương 2 Khi chúng ta còn nhỏ thì có biết bao điều khó có thể tin nổi Ấy vậy mà ngay cả những kẻ tối già nhất cũng sẽ bảo với ta rằng chúng là thật chẳng hạn như là trái đất xoay quanh mặt trời, trái đất không dẹt mà tròn. Nhưng còn những điều mà dường như nghe rất có khả năng là thật, ví như những chuyện cổ tích và phép thuật, thì người lớn lại nói là hoàn toàn không đúng. Song những điều đó lại rất dễ tin, nhất là khi chúng ta chứng kiến chúng xảy ra. Mà như tôi luôn nói với các bạn, những điều kỳ diệu nhất diễn ra với tất cả mọi người chỉ có điều bạn chưa bao giờ nghe nói đến vì người ta nghĩ rằng sẽ chẳng ai tin những câu chuyện chúng kể. Chính vì thế, chúng không kể cho ai nghe ngoài tôi. Và chúng chỉ kể cho tôi là vì chúng biết rằng tôi có thể tin bất kỳ điều gì. Khi Jimmy đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng và sau đó nàng đã mời cả ba anh em về cung điện của mình dùng bữa thì mấy anh em mới dám chắc rằng mình đã tới một nơi có phép thuật. Chúng đi thành hàng dài, chậm bước trên bãi cỏ về phía tòa lâu đài. Công chúa đi đầu, còn Kathleen thì đi sau đỡ đuôi váy sáng lấp lánh cho nàng. Tiếp đến là Jimmy, còn Sharon đi sau cùng. Bọn chúng tin chắc rằng chúng đã đến đoạn sửa của một câu chuyện cổ tích. Thậm chí, lúc này cái gì chúng cũng có thể tin được vì chúng đã mệt và đói lắm rồi. Thực ra, chúng mệt và đói đến mức khó có thể nhận ra mình đang đi đâu và cũng khó mà quan sát được vẻ đẹp của những khu vườn ngay hàng thẳng lối mà cô công chúa trong bộ váy lụa hồng đang dẫn chúng đi qua. Chúng nửa tỉnh nửa mơ nên chỉ phần nào biết là mình đang ở trong đại sảnh có những bộ áo giáp và các lá cờ thời xưa treo khắp tường. Da và lông thú trải trên sàn nhà bàn ghế bằng gỗ sồi to bự dọc đại sảnh. Công chúa bước vào, từ từ và đường bệ. Nhưng khi đi vào đến bên trong, nàng kéo mạnh vạt đuôi váy khỏi tay Kathleen rồi quay lại phía ba anh em. Các ngươi đứng đợi ở đây một lát nhé, và đừng có nói chuyện trong lúc không có ta ở đây. Công chúa nói, tòa lâu đài này đầy những phép thuật đấy. Nếu các ngươi nói chuyện thì ngay cả ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nói xong, công chúa kéo những phần gấp nếp của chiếc váy dày cộm màu hồng vàng lên cánh tay rồi chạy đi. Jimmy nói ngay sau đó, chẳng giống công chúa chút nào thấy nàng đi đôi tất màu đen và đôi giày có dây buộc màu đen. Jimmy rất muốn nói rằng cậu ta tin sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Xong, cậu sợ nhỡ mình nói mà có điều gì đó xảy ra thì sao? Cho nên cậu ta chỉ nhăn nhó mặt mày và thè lưỡi ra thôi. Hai người kia tản lờ như không nhìn thấy gì cả, nhưng thế lại có vẻ coi thường hơn cả lời nói. Thế rồi chúng ngồi im, Seran lấy gót giày di di lên nền đá cẩm thạch. Rồi công chúa quay lại, rất chậm rãi, và mỗi bước đi của nàng lại thấy nàng hất chiếc váy dài ra phía trước. Nàng không thể cầm lên được vì còn phải mang một cái khay. Đó không phải là một cái khay bằng bạc như các bạn tưởng đâu, mà là một cái khay thiết dài. Nàng đặt mạnh xuống cuối chiếc bàn dài và thở phào nhẹ nhõm. Ôi, nặng gớm! Nàng công chúa nói, Tôi không hiểu trẻ em thường tưởng tượng ra một bữa tiệc thần tiên là như thế nào. Tuy nhiên bữa tiệc này lại chẳng giống chút nào cả. Chỉ có một chiếc khay nặng trên đó để một ổ bánh mì, một miếng pho mát và một bình đựng nước màu nâu. Phần còn lại chỉ là đĩa và cốc cùng dao. Nào xin mời! Công chúa niềm nở nói. Ta không tìm được gì ngoài bánh mì và pho mát. Nhưng không sao, vì mọi thứ ở đây đều có phép màu mà. Và nếu các người không mắc một lỗi khủng khiếp nào, thì bánh mì và format sẽ biến thành bất cứ thứ gì mà các người muốn. Thế cô thích gì nào? Công chúa hỏi Kathleen. Gà rán à? Kathleen nói không chút do dự. Công chúa cắt một lát bánh mì và đặt lên đĩa. Đấy, gà rán của cô đấy. Công chúa nói. Để ta cắt ra cho cô hay cô tự làm? Vâng, xin phiền công chúa. Kathleen nói và dơ đĩa ra nhận một miếng bánh mì khô từ công chúa. Ăn đậu xanh chứ? Công chúa hỏi rồi cắt một miếng format và đặt cạnh miếng bánh mì. Kathleen bắt đầu ăn bánh mì, lấy dao và dĩa cắt ra như khi ăn thịt gà vậy. Cô chẳng thấy gà và đậu xanh hay thứ gì khác mà chỉ có bánh mì khô và format bởi vì như thế có nghĩa là cô đã mắc một lỗi khủng khiếp nào đó. Cô tự nhủ, nếu mình mắc lỗi khủng khiếp nào đó thì thật khó hiểu, ngay cả mình cũng không biết. Hai người anh của cô muốn ăn thịt bò nướng và bắp cải, và cô nghĩ họ đã được thỏa mãn, dẫu cho đó chỉ là bánh mì khô và format Đan Mạch dưới con mắt của cô. Không biết lỗi khủng khiếp của mình là gì nữa. Kathleen nghĩ vì công chúa đã nói như vậy. Cô còn muốn tưởng tượng ra một lát thịt công rán nữa cơ. Miếng này sao mà ngon thế? Kathleen vừa nghĩ thêm, vừa dùng dĩa nhét đầy miệng một miếng bánh mì khô. Đây là một trò chơi phải không? Jimmy hỏi. Trò chơi gì? Công chúa nhíu mày. Giả đò đây là thịt bò, nhưng thật ra chỉ là bánh mì và format mà thôi. Một trò chơi ư? Nhưng thịt bò thật đấy, hãy nhìn mà xem. Công chúa nói, hài mắt trợn lên. Đúng, dĩ nhiên rồi. simi nhẹ giọng, tôi chỉ nói đùa thôi. Bánh mì và format có lẽ không ngon bằng thịt bò, thịt gà hay thịt công rán. Tôi cũng không dám chắc về thịt công, tôi đã bao giờ được nếm thịt công đâu. Thế các bạn đã nếm chưa? Nhưng dù gì chăng nữa, bánh mì và pho mát cũng còn tốt hơn là không có gì vào bụng vì từ sau bữa điểm tâm, chúng đi suốt chứ đã ăn gì đâu. Có mỗi món quả ly gai và nước pha gừng chứ chẳng còn gì khác. vả lại giờ ăn đã qua lâu rồi. Sau khi ăn xong, mọi người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nào, nếu các ngươi không thấy còn muốn ăn thêm thịt nữa thì xin mời đi thăm kho báo của ta. Công chúa vừa nói vừa phủi những vụn bánh mì khỏi vạt váy lụa màu xanh. Đã chắc là không muốn ăn thêm thịt gà chứ gì? Không hả? Thế thì đi theo ta. Nàng đứng dậy và mấy anh em theo công chúa đi đến cuối một đại sảnh, nơi có những bậc thang lớn bằng đá tỏa sang hai bên, rồi gặp nhau ở một chiếu nghỉ rộng dẫn đến một phòng trưng bày phía trên. Dưới cầu thang có treo một bức tranh theo. Dưới tấm thảm rực rỡ này là cửa dẫn đến những phòng riêng của ta. Công chúa nói, nàng dùng hai tay nhấc bức tranh theo lên vì nó nặng quá và một cửa nhỏ ẩn ở phía sau lộ ra. Chìa khóa treo ở trên, nàng nói. Thật vậy, Chiếc chìa khóa được treo vào một chiếc đinh lớn đã rỉ. Hãy tra chìa khóa rồi xoay đi. Công chúa nói. Seran làm như chỉ dẫn và chiếc chìa khóa to kêu có két trong ổ khóa khi xoay. Bây giờ thì đẩy đi, mạnh vào, tất cả mọi người. Công chúa nói. Mấy anh em đẩy thật mạnh, cánh cửa mở ra và chúng ngã bổ vào nhau ở khoảng tối phía bên kia. Công chúa thả tấm tranh theo che cánh cửa xuống, đi sau chúng rồi đóng cửa lại. Cẩn thận đấy, có hai bậc ở dưới. Nàng nói. Cảm ơn công chúa, Gerard vừa nói vừa lao đầu gối ở dưới chân cầu thang. Chúng tôi tự thấy được mà. Xin lỗi, nhưng các ngươi đừng để bị đau đấy. Công chúa nói, cứ đi thẳng đi, không còn bậc nào nữa đâu. Bọn chúng đi tiếp về phía trước, trong bóng tối. Khi nào đến cửa thì vặn tay cầm và đi vào trong nhé. Sau đó đứng yên đấy chờ đến khi ta tìm được Diêm nhé. Ta biết chỗ để Diêm mà. Cách đây 100 năm có Diêm mà. Jimmy hỏi. Ý ta muốn nói đó là cái hộp mồi lửa ấy. Công chúa nói nhanh. Chúng ta thường gọi đó là Diêm. Thế các người có gọi thế không? Đây rồi, để ta đi trước cho. Công chúa đi lên trước, và khi ba người kia đến cửa thì đã thấy nàng đợi ở đó, tay cầm một cây nến. Nàng dúi ngay cây nến vào tay seran Cầm cho chắc đấy. Công chúa nói và mở cánh cửa chớp của cửa sổ dài để đón lấy ánh sáng mặt trời. Lúc đầu là một tia sáng, rồi sau đó ánh sáng ùa vào phòng. Sáng thế này mà cứ để nến cháy thì buồn cười nhỉ? simi nói, đúng thế. Công chúa nói và thổi tắt cây nến. Sau đó nàng cầm chiếc chìa khóa ở bên ngoài cánh cửa, tra vào ổ khóa và xoay. Căn phòng mà mọi người đang đứng là một căn phòng nhỏ và cao. Trần nhà kiểu mái vòm màu xanh thẫm có điểm những ngôi sao vàng phía trên. Tường lát ván gỗ và có chạm trổ nhưng trong phòng không có lấy một thứ đồ đạc nào. Đây là phòng để châu báu của ta, công chúa nói. Nhưng đồ châu báu ở đâu ạ? À? Kathleen lễ phép hỏi. Thế các ngươi không nhìn thấy à? Công chúa hỏi. Không, chẳng nhìn thấy gì cả. Jimmy nói cục lũng. Nàng đừng có chơi trò bánh mì và format với chúng tôi đến lần thứ hai nữa. Hmm, nếu các ngươi thật sự không nhìn thấy, thì ta nghĩ mình phải đọc thần chú thôi. Công chúa nói, Nào, tất cả nhắm mắt lại, và các ngươi phải hứa danh dự rằng đến khi ta bảo mở mắt, thì các ngươi mới được mở mắt đấy. Và các ngươi không được kể cho ai nghe về những gì các ngươi đã thấy Hứa danh dự là những gì mà trẻ con không thích làm, nhưng dẫu sao mấy anh em vẫn phải hứa và nhắm chặt mắt lại. Wagadi, Yugadu, Bigadi, Ligadi, Nagodu. Công chúa đọc lời thần chú thật nhanh và bọn chúng nghe thấy tiếng những nếp gấp váy lụa dài sột soạt chạy sang bên kia phòng. Tiếp đến là có tiếng sột soạt, cọt kẹt Công chúa đã khóa trái chúng ta lại rồi Jimmy kêu to lên Hãy nhớ đến lời hứa danh dự của em đấy Gerard vừa thở gấp vừa nói Ôi nhanh lên Kathleen rên rỉ Giờ thì các ngươi có thể xem được rồi Công chúa nói Rồi bọn chúng mở mắt ra nhìn Căn phòng không còn giống lúc nãy nữa Nhưng vẫn là trần nhà có những ngôi sao và bên dưới có đến hàng chục mét gỗ lát tối màu. Còn phía dưới rực sáng và lấp lánh những ánh sáng trắng, xanh, đỏ, vàng và bạc. Quanh phòng là những cái giá bên trên để nào là cốc vàng, đĩa bạc, bộ đĩa, cốc chén có đính những viên đá quý, hình trang trí bằng vàng, bạc, mũ miệng đính kim cương, vòng cổ bằng hồng ngọc, chuỗi ngọc lục bảo và ngọc trai tất cả đều hiện ra thật chói lọi trên những chiếc giá phủ nhung, trông như châu báu trên chiếc vương miệng mà bạn nhìn thấy khi chú của bạn đưa bạn đi tham quan tháp London, một pháo đài chiến lũy trong nội thành của thành phố London ở bên bờ sông Thames. Nay là khu bảo tàng gìn giữ vàng và châu báu của các vua chúa nước Anh, nơi có nhiều châu báu hơn bất cứ nơi nào ta biết. Bọn trẻ vẫn còn thở gấp Miệng há hốc nhìn quang cảnh lộng lẫy lấp lánh xung quanh Trong khi đó công chúa đứng giơ tay như một vị chỉ huy Nở một nụ cười ngạo nghễ trên môi Trời ơi! Gerard thì thầm Nhưng không thốt lên lời Bọn chúng đứng như bị bỏ bùa Đợi công chúa nói Công chúa cất tiếng Giờ đây trò bánh mì và phô mát chẳng là gì, đúng không? Nàng hỏi một cách đắc thắng Ta có biết phép thuật hay không đây? Dạ, công chúa có biết ạ à? Kathleen nói Công chúa cho phép chúng tôi Chúng tôi chạm vào được không ạ? À? Gerard hỏi Tất cả những gì của ta là của các ngươi mà Công chúa vừa nói, vừa vung vẩy bàn tay rám nắng một cách hào phóng, rồi nhanh nhẩu nói thêm. Dĩ nhiên là với điều kiện các người không được lấy bất cứ thứ gì đi thôi. Chúng tôi đâu phải là những tên trộm. Jimmy nói trong khi hai người kia còn đang cắm cúi lật xem các thứ để trên những cái giá bọc nhung xanh. Dĩ nhiên là không, công chúa nói. Nhưng cậu là một cậu bé rất không đáng tin Cậu cho là ta không thể nhìn thấu tâm gan của cậu được Nhưng ta lại làm được đó Ta biết cậu đang nghĩ gì đấy Công chúa nói gì vậy? Jimmy hỏi Chà, dạ, cậu biết rõ mà Cậu đang nghĩ về bánh mì và format mà ta đã biến thành thịt bò Và về lỗi khủng khiếp của cậu Thôi nào, mọi người hãy mặc quần áo đẹp vào và tất cả các người đều sẽ là hoàng tử và công chúa. Phong vương cho người anh hùng chúng ta là một việc trọng đại. seran vừa nói, tay vừa giơ chiếc vương miện bằng vàng có chữ thập ở chóp và đội lên đầu. Thêm cổ áo có in hình chữ SS và một cái đai đính toàn ngọc lục bảo lấp lánh không vừa với hông cậu ta chút nào. Khi cậu ta chỉnh lại để vừa thì thấy những người kia đã đội vương miện, chuỗi hạt và nhẫn rồi. Trông các người thật đẹp, công chúa nói. Xong, ta vẫn cứ mong sao quần áo của các người được đẹp hơn. Ngày nay sao người ta mặc quần áo xấu xí thế? Cách đây 100 năm. Kathleen đứng im, tay cầm vòng xuyến đính kim cương dơ lên. Thế còn vua và hoàng hậu đâu? Kathleen nói. Vua và hoàng hậu nào? Công chúa hỏi. Cha mẹ của công chúa ấy, những người đang đau khổ ấy. Kathleen nói, lúc này chắc họ đã thức giấc. Thế họ có muốn gặp gỡ công chúa sau 100 năm không? À, có chứ. Công chúa chậm rãi nói. Ta ôm chầm lấy cha mẹ của ta khi ta đi lấy bánh mì và pho mát, trong họ rất vui sướng. Bây giờ cha mẹ ta đang dùng bữa và cũng chưa muốn ta về đâu. Đây, xem này, có tuyệt vời không? Công chúa nói thêm, vội vàng đeo vào cánh tay Kathleen một vòng xuyến bằng hồng ngọc. Kathleen thỏa chí với việc thử hết đồ châu báu này đến đồ châu báu khác, rồi ngắm mình qua chiếc gương nhỏ có khung bạc mà công chúa lấy từ trên giá xuống. Nhưng hai người anh thấy chán ngay cái trò này Công chúa này Nếu công chúa dám chắc là cha mẹ công chúa chưa muốn công chúa về nhà Thì ta hãy ra ngoài chơi trò gì đó thật vui đi Trong mê cung đó mà chơi trò lâu đài trong vòng vây Thì công chúa sẽ thích mê đấy Trừ khi công chúa sử dụng phép thuật Nhà ngươi quên ta là người lớn rồi à Công chúa nói Ta không chơi trò chơi cũng không thích lúc nào cũng dở phép thuật ra như thế mệt lắm. Vả lại, để những thứ này về vị trí cũ cũng mất nhiều thời gian lắm. Đúng thế thật, bọn trẻ có thể để những đồ châu báu vào bất kỳ chỗ nào. Nhưng công chúa đã chỉ cho chúng rằng từng chuỗi hạt đeo cổ, hay nhẫn, hay vòng xuyến đều có chỗ để riêng trên tấm nhung, trên giá có các hõm nhỏ để đặt khích các viên đá quý vào. Khi Kathleen đặt đồ trang sức sáng lấp lánh cuối cùng vào đúng chỗ của nó. Cô nhìn chỗ giá gần đó không để những đồ trang sức lộng lẫy, mà để những chiếc nhẫn, trâm cài và dây chuyền cùng những thứ trông đến lạ mà cô không biết tên, cùng tất cả những thứ bằng kim loại xám xịt và có hình dáng kỳ quái đến lạ. Những thứ vớ vẩn này là gì vậy? Cô hỏi. Không phải vớ vẩn đâu, công chúa nói. Tất cả những thứ này đều có phép cả đấy. Này nhé, ai đeo cái vòng xuyến này vào đều nói thật. Dây xích này làm cho nhà ngươi khỏe bằng 10 người cộng lại đấy. Nếu mà nhà ngươi đeo cái thúc ngựa này thì nhà ngươi đi một dặm chỉ mất một phút. Còn nếu đi bộ thì nó có tác dụng như đôi hài bảy dặm ấy. Thế cái trăm này có tác dụng gì? Kathleen vừa hỏi vừa với tay ra. Công chúa nắm lấy cổ tay cô bé. Đừng động vào nó, công chúa nói. Trừ ta ra, nếu ai chạm vào chúng thì phép màu sẽ mất đi vĩnh viễn. Cái trầm đó giúp cho nhà ngươi ước gì được nấy. Thế còn chiếc nhẫn này? Jimmy hỏi. Ồ, nó sẽ biến nhà ngươi thành người tàn hình. Thế cái này là cái gì? Gerard hỏi, tay chỉ vào cái móc trông đến lạ. À, cái đó dùng để giải các phép thuật khác đấy. Thật thế ư? Jimmy hỏi. Công chúa không nói đùa đấy chứ. Ta đùa các ngươi làm gì? Công chúa khinh khỉnh nhắc lại. Ta nghĩ ta nên cho các ngươi chứng kiến phép lạ để các ngươi không còn phát biểu những lời nói đó với một công chúa như ta nữa. Tôi muốn nói là mong công chúa có thể cho chúng tôi thấy phép lạ của một số thứ trong này. Gerard nói hứng thú ra mặt. Công chúa cho chúng tôi mỗi người một điều ước nhé. Công chúa không trả lời ngay, còn đầu óc của ba đứa trẻ thì đang nghĩ đến những điều ước. Những điều ước khác thường nhưng cũng hoàn toàn hợp lý. Người bình thường trong các câu chuyện thần tiên không thể nào có được những điều ước. Thế mà chúng lại có đến ba điều ước. Không đâu, Công chúa bỗng nói, ta không thể ban điều ước cho các người được, chỉ ta mới được ước thôi. Nhưng ta sẽ cho các người xem chiếc nhẫn biến ta thành tàn hình nhé. Có điều khi ta ước thì các người phải nhắm mắt lại đấy. Ba đứa trẻ nhắm mắt lại. Đếm đến 50 nhé. Công chúa nói. Rồi sau đó các người có thể mở mắt xem. Sau đó lại nhắm mắt và đếm đến 50 ta sẽ xuất hiện lại. Gerard đếm thật to, có tiếng cọt kẹt và sột soạt khi đếm. 47, 48, 49, 50. Gerard đếm và tất cả đều mở mắt. Chỉ có mấy anh em chúng trong phòng mà thôi, còn những đồ châu báu và công chúa chẳng thấy đâu cả. Hẳn là nàng đã đi ra ngoài bằng lối cửa rồi, Jimmy nói, nhưng cánh cửa vẫn khóa. Đó là một phép màu, Kathleen nói, hồi hộp đến nín thở. Masculine và Devan có thể làm trò ảo thuật đó được, Jimmy nói, mà anh lại muốn uống trà của anh rồi. Trà của em ư? Giọng Zeran nghe đầy vẻ mỉa mai. Công chúa xinh đẹp sẽ lại xuất hiện khi người anh hùng của chúng ta đếm đến 50. 1, 2, 3, 4. Gerard và Kathleen đều nhắm mắt, nhưng Jimmy thì không. Cậu ta không có ý định chơi xấu, chỉ vì cậu ta quên mất mà thôi. Nên khi Gerard đếm đến 20 thì cậu ta thấy tấm vách ngăn từ phía dưới cửa sổ từ từ mở ra. Đúng là nàng rồi. Cậu ta tự nhủ, mình biết đây chỉ là trò biệp mà thôi. Và ngay lập tức cậu ta nhắm mắt lại như một cậu bé thật thà. Khi nghe đếm đến từ 50, cả ba cặp mắt đều mở ra. Tấm vách ngăn đó đã được đóng lại mà không thấy công chúa đâu cả. Nàng đã không thành công lần này rồi, Gerard nói. Thế thì anh nên đếm lại lần nữa đi. Em tin là có cái tủ ở dưới cửa sổ, Jimmy nói. Và nàng đã nấp ở trong đó, một vách ngăn bí mật đấy. Ngươi đã mở mắt nhìn, đồ ăn gian. Công chúa nói ngay sát tai, khiến cho cậu ta giật thoát người. Tôi đâu có ăn gian. Ở đâu thế nhỉ? Cả ba anh em đều nói vì vẫn chưa thấy công chúa đâu. Hãy hiện hình đi, hỡi công chúa thân yêu. Kathleen nói, chúng tôi nhắm mắt và đếm lại nhé. Đừng có ngốc như thế. Tiếng công chúa lại vang lên, nghe có vẻ tức giận lắm. Chúng tôi không đến nỗi ngốc nghếch đâu. Jimmy lên tiếng và giọng của cậu ta nghe cũng có vẻ bực mình lắm. Tại sao nàng không quay lại và kết thúc trò này đi? Nàng biết là nàng đang trốn mà. Đừng nói thế, Kathleen nói nhẹ nhàng. Nàng ấy đang tàn hình đấy. Anh mà ngồi vào tủ thì cũng có thể là người tàn hình được, Jimmy nói. Ờ, đúng. Tiếng công chúa nghe vẻ chế nhạo. Ta dám nói rằng nhà ngươi nghĩ mình là người thông minh đấy. Nhưng ta không quan tâm. Chúng ta sẽ chơi trò mà nhà ngươi không thể nhìn thấy ta, nếu nhà ngươi muốn. Chà, nhưng chúng tôi thì không thể. Gerard nói, công chúa có nổi giận như thế thì cũng chẳng ích gì đâu. Nếu công chúa trốn như Jimmy nói thì công chúa nên ra đi. Còn nếu công chúa thật sự đã tàn hình thì hãy hiện hình lại. Thế các người muốn nói là các người không thể nhìn thấy ta chứ gì? Vẫn là tiếng nói của công chúa mặc dù nghe giọng có vẻ hơi khác. Thế công chúa không nhìn thấy là chúng tôi không thể nhìn thấy công chúa à? Jimmy hỏi hơi quá đáng. Mặt trời đang chói chang chiếu qua cửa sổ. Căn phòng bát giác nóng hừng hực và mọi người cũng đang nổi nóng giống như cái nóng đó. Các người không thể nhìn thấy ta ư? Giọng nói của công chúa tàn hình nghe như khóc. Đúng, tôi đã nói rồi còn gì? Jimmy nói, và tôi muốn uống trà của tôi và tiếng nói của cậu ta bỗng nhiên bị đứt quãng như người ta bẻ gãy xi gắn vậy và trong buổi chiều vàng nắng đó một sự việc hãi hùng đã xảy ra Jimmy hết ngã người ra sau rồi lại lên trước hai mắt trợn lên miệng há hốc cứ thế cậu ta hết ngã ra sau rồi lại lên trước rất nhanh và đột ngột rồi sau đó đứng như trời trồng Ôi, anh ấy điên mất rồi. Ôi, anh Jimmy ơi! Kathleen vừa kêu vừa chạy vội lại. Có chuyện gì vậy? Không phải là điên đâu. Jimmy há hốc mồm đáp một cách tức giận. Đó là do công chúa lay người anh đấy. Đúng thế. Công chúa lên tiếng. Và ta sẽ tiếp tục làm thế nếu cậu ta cứ tiếp tục nói là không thể nhìn thấy ta. Nàng nên lay ta đây này Gerard tức giận nói Vóc dáng ta cũng gần như nàng đấy Công chúa làm ngay lập tức Nhưng khi vừa chạm tay vào Gerard Thì cô đã bị cậu ta tóm lấy cái cổ tay tàn hình Cảm giác đó thật khủng khiếp Một cú đá vô hình làm cho cậu ta nhăn mặt lại Nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay Cathy Cậu ta kêu lên Lại đây giữ cẳng chân công chúa cho anh Nàng đang đá anh đấy Ở đâu cơ Kathleen nói to Tỏ vẻ rất muốn giúp anh mình Em chẳng thấy cái chân nào cả Anh đang nắm bàn tay của công chúa Gerard kêu lên Đúng là nàng ấy đã tàn hình rồi Em có thể tìm được chân nàng ta bằng cách lần từ bàn tay này xuống đấy Kathleen làm theo Mong sao tôi có thể làm cho các bạn hiểu được cái cảm giác lo lắng và đáng sợ biết bao khi sờ vào bàn tay và cánh tay vô hình giữa thanh thiên bạch nhật. Ta không để người nắm được chân ta đâu. Công chúa tàn hình vừa nói vừa vùng vẫy dữ dội. Làm gì mà nàng giận dữ thế? Geran điềm tĩnh nói. Nàng nói nàng tàn hình, và đúng thế rồi còn gì? Không phải thế, Thật vậy đấy, hãy nhìn vào gương mà xem. Ta không tàn hình, không thể nào. Hãy nhìn vào gương đi. Gerard nhắc lại, thản nhiên như không. Thế thì thả tay ta ra đi. Công chúa nói. Gerard thả tay công chúa ra, và vào giây phút đó cậu ta thấy khó có thể tin được là mình vừa giữ bàn tay của người tàn hình. Các người giả vờ không nhìn thấy ta. Công chúa nói một cách lo lắng. Có phải không nào? Hãy nói là đúng thế đi. Nhà ngươi đã đùa cợt ta. Đừng có như thế nữa, ta không thích đâu. Xin thề danh dự, nàng vẫn đang tàn hình. Gerard nói. Im lặng một lúc công chúa nói. Thôi được, ta sẽ để các người đi. Ta chán chơi với các người lắm rồi. Bọn chúng đi theo tiếng nói của công chúa ra đến cửa, đi qua cửa rồi dọc theo con đường nhỏ vào trong đại sảnh. Không ai nói gì, ai cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Jimmy thì thầm khi bọn chúng đi đến cuối đại sảnh. Nhưng lại có tiếng công chúa nói. Hãy ra khỏi đây theo lối này, như thế nhanh hơn. Các ngươi thật đáng ghét. Ta hối hận vì đã chơi đùa với các ngươi Mẹ ta luôn dạy là không được chơi với người lạ Cánh cửa bỗng nhiên mở ra Mặc dù không nhìn thấy có bàn tay nào mở Hãy qua cửa đi Công chúa nói Đó là một phòng chờ nhỏ Có những chiếc gương dài, hẹp Treo giữa những chiếc cửa sổ Tạm biệt nhé Gerard nói Cảm ơn đã cho chúng tôi một thời gian tuyệt vời Chúng ta chia tay nhé. Cậu ta vừa nói thêm vừa giơ tay ra. Một bàn tay vô hình chậm rãi đặt lên bàn tay Seran, nắm lấy cứ như một cái ê tô đang kẹp vào. Lúc này công chúa có thể nhìn vào gương và công nhận là chúng tôi không phải là những kẻ nói dối. Cậu ta nói, Gerard dẫn công chúa tàn hình đến một chiếc gương và giữ vai cô ta khi đến trước gương. Nào, nàng tự nhìn đi. Cậu ta nói. Một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên khắp phòng sau một khoảnh khắc im lặng. Ôi, ôi, ôi, ta bị tàn hình, ta phải làm gì đây? Hãy tháo chiếc nhẫn ra. Kathleen nói nghe rất chí lý. Lại một khoảnh khắc im lặng nữa, không tháo ra được Công chúa kêu lên Nó không ra Nhưng không thể nào là chiếc nhẫn này được Nhẫn sao có thể làm người ta tàn hình được Công chúa chẳng nói thế là gì Kathleen nói Mà có hiệu nghiệm ngay đấy thôi Nhưng không thể thế được Công chúa nói Ta chỉ đùa thế thôi Ta trốn trong cái tủ bí mật ấy Đó chỉ là một trò chơi thôi Ôi, ta phải làm gì đây? Một trò chơi ư? Sera nói chậm rãi. Nhưng nàng có thể làm phép được cơ mà. Nàng đã làm hiện ra những đồ châu báu trước đó không nhìn thấy mà. Ôi, đó chỉ là một chiếc lò xo bí mật và những vách ngăn trượt mà thôi. Ôi, ta phải làm gì đây? Kalin tiến lại chỗ có tiếng nói và mò mẫm vòng tay mình qua thắt lưng bằng lụa hồng mà cô không nhìn thấy. Đôi tay vô hình nắm chặt lấy tay cô bé. Chiếc má vô hình nóng bừng áp vào má cô và những giọt nước mắt hôi hổi lăn trên hai khuôn mặt. Đừng khóc công chúa ơi! Kathleen nói, hãy buông tay tôi ra và đi kể cho nhà vua và hoàng hậu đi. Cho cha và mẹ của công chúa đấy. Ôi, đừng có chăm chọc tớ nữa. Công chúa đáng thương nói, mọi người cũng biết đó chỉ là một trò đùa thôi mà. Giống như như bánh mì và format ấy. Jimmy nói một cách đắc thắng, tớ biết mà. Nhưng quần áo và việc nàng ngủ trong chốn mê cung, rồi... Ôi, tớ mặc để đùa ấy mà, vì mọi người đều đã đi chợ phiên hết. Giờ tới đặt sợi dây dẫn đường Chị chỉ muốn làm cho giống thật đấy Lúc đầu tớ định ra chợ phiên Rosamond chơi Thì nghe thấy mấy người nói chuyện trong mê cung Và nghĩ ra trò đó Vậy mà lúc này tớ đã trở thành vô hình Không bao giờ còn trở lại thành bình thường được nữa Tớ đáng bị như thế vì đã nói dối Nhưng tớ thật sự nghĩ rằng các cậu chẳng tin lời nào của tớ đâu Công chúa nói vội vã cố chứng minh những gì mình nói là thật. Nhưng nếu cậu không phải là công chúa, vậy cậu là ai? Kathleen hỏi, tay vẫn ôm lấy người tàn hình. Tớ là... Cô tớ ở đây, công chúa tàn hình nói. Cô ấy có thể về nhà bất cứ lúc nào. Ôi, tớ phải làm gì đây? Có thể cô ấy biết một chút phép thuật. Ôi vớ vẩn, tiếng nói nghe như gắt. Cô ấy không tin vào phép thuật hay cáo gắt. Tôi không dám để cho cô ấy biết tới trong tình cảnh này. Công chúa thêm trong cơn hoảng loạn. Mà cả mọi người nữa, đừng có gặp cô ấy. Cô ấy sẽ bực mình lắm đấy. Tòa lâu đài thần bí tuyệt đẹp mà lúc trước đủ trẻ tin vào, giờ thấy nó như đang đổ ầm ầm bên tai. Tất cả những gì còn lại chỉ là nàng công chúa tàn hình mà thôi. Nhưng các bạn phải công nhận thế là nhiều quá rồi còn gì Tớ chỉ nói vậy thôi mà lại hóa thật Cô trên trĩ Tớ ước gì mình chưa bao giờ lấy phép thuật làm trò đùa Giá mà tớ đừng bao giờ chơi trò gì cả Ôi đừng nói vậy Seran nhẹ nhàng nói Chúng ta hãy đi vào trong vườn gần hồ Ở đó mát mẻ và chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp trọng thể. Mọi người đồng ý chứ? Ôi! Kathleen bỗng reo lên. Cái móc! Nó giải được mọi phép thuật. Thật sự là không đâu. Công chúa thì thào mà nói như không có môi vậy. Tớ vừa bảo thế rồi. Cậu vừa bảo thế về chiếc nhẫn mà. Dẫu sao chúng ta cứ thử xem. Gerard nói, không phải cậu, mà là tớ. Công chúa lên tiếng, cậu hãy đi xuống đền Flora bên bờ hồ ấy. Còn tớ có thể tự đi đến phòng để cho báo. Cô tớ có thể bắt gặp cậu đấy. Cô ấy sẽ không thấy được cậu đâu, Jimmy nói. Đừng có nói xen vào. Gerard ngắt lời cậu ta. Thế đền Flora ở đâu? Thế này nhé. Đi xuống những bậc thềm này rồi dọc theo con đường nhỏ uốn khúc qua bụi cây. Mọi người không nhầm được đâu, vì đó là ngôi đền bằng đá cẩm thạch trắng, bên trong có tượng nữ thần. Ba đứa trẻ đi đến đền Flora. Ngôi đền này nằm ngay cạnh sườn đồi nhỏ, rồi vào trong ngồi nghỉ Ngôi đền có các vòm cuốn xung quanh, trừ phần phía sau bức tượng tựa vào ngọn đồi. Đây là một nơi yên tĩnh và mát mẻ. Bọn trẻ đến đó chưa được 5 phút, thì có tiếng chân người chạy nghe rõ mồn một trên sỏi và một cái bóng đen in trên nền đá cẩm thạch trắng. Cái bóng đâu có tàn hình, Jimmy nói. Ôi, bực mình với cái bóng của mình quá. Công chúa đáp lại, chúng mình để chìa khóa bên trong cửa và gió thổi làm cửa đóng lại rồi. Mà đấy lại là khóa lò xo chứ. Nghe thế mọi người đều im lặng. Rồi Seran nói, Hãy ngồi xuống công chúa ạ, à. chúng ta hãy bàn kỹ chuyện này đã. Em chẳng lấy gì là ngạc nhiên cả, Jimmy nói. Nếu như chúng ta ngủ dậy và thấy đây chỉ là giấc mơ mà thôi Không may mắn đến thế đâu Giọng nói đáp lại Thôi được, trước hết tên của cậu là gì? Nếu như không phải là công chúa thì cậu là ai? Gerard nói Tớ là... Tớ là... Giọng nghe bị đứt đoạn vì những tiếng nức nở Tớ là cháu người quản gia ở lâu đài và dạ, tên tên tớ là Mabel Browser đúng như em nghĩ mà Jimmy nói bịa thôi chứ làm sao cậu ta biết được những người kia im lặng đó là giây phút đầy lo âu và suy nghĩ bối rối thôi được dẫu sao cậu cũng thuộc về nơi này Đúng thế Tiếng mà bèo vọng từ nền đá cứ như là cô tự là mình phát điên vì tuyệt vọng vậy Ôi, đúng đấy Tớ thuộc về nơi đây Nhưng thuộc về nơi nào đó trong khi mình tàn hình thì có ý nghĩa gì chứ? Kết thúc chương 2 Chuyện gì sẽ xảy ra với nàng công chúa giả mạo? Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo rất ly kỳ và hấp dẫn của quyển truyện Lâu đài thần bí nhé. Vương Nghị xin cảm ơn các bạn rất nhiều.